nó đang đi đàn nên nó bỏ con được con máy chưa xuống nha giống nhau phết con mái trên đầu ấy lạnh lắm có rúm này lạnh ờ, gió Пока. chạm mấn đấu nó mà chìm con mái ngay cạnh 应该。 cơ vận là chuẩn bị đánh đó. nắng ấm đâu ngon này nhỉ chả hộ gì nhỉ máy bay sang lại xuống ngáy mà này chép chép 贫富的。 hôm họ vừa bấy một đôi đấy xong nó còn kia đẹp nữa lấy bấy gió này ừ. mà gió nữa gió lạnh C'est sous. واحدة ومتى rồi ngắt video nhé các thánh họ một nó nói thế biết đâu thì mình cũng thấy khó tích cắm lấy phá vô hiệu không phải Bây giờ chuẩn bị đánh, chuẩn bị đánh, chuẩn bị đánh. Chuẩn bị đánh ấy. Đấy, đây, đứt đứt nhìn đi, đừng, đừng nhổ nữa, xem đi. Chuẩn bị đánh rồi. một phút nó thôi là chết này đừng xem nữa ui ui sập trượt rồi cái đít còn mẹ nó con này đánh bựa thật xong rồi nó đánh bên kia